Ơ kìa Sao nhỉ Sao cả mỏi mỏi gì ta Không biết bị sao luôn đấy Mệt thật Chắc là do Do nàng say thế Đau hết cả cổ Do nàng say thế Nên ta đau hết cả cổ Do nàng say thế Đau hết cả cổ Do nàng say thế nên tao đau hết cả cổ này hết cả người do nào sai thế đau hết cả cổ rồi nào sai thế đau hết cả cổ rồi nào sai thế nên nên ta đau hết cả cổ rồi nào sai thế đau hết cả cổ rồi nào sai thế đau hết cả cổ rồi nào sai thế nên nên ta đau hết cả cổ em chỉ biết